ở đây đó là công ty sản xuất tính giá thành theo phương pháp sản xuất liên tục giản đơn bởi vì nó có định mức và thường xuyên sản xuất ra những thành phẩm đấy nên là mình chọn sản xuất giản đơn là phương pháp chuẩn nhất và dễ nhất rồi lần lượt thực hiện bước 1 là xác định kỳ tính giá thành mùng 1 tháng 1 2022 này đến 30 tháng 6 2022 luôn ừ. lấy dữ liệu này tờ hợp chi phí trực tiếp này nó chính là nguyên vật liệu đấy vâng, vâng. cái này tờ hợp có khoản giảm giá thành không có thôi bỏ qua ừ. thì tính giá thành phân bổ theo tiêu thức nguyên vật liệu trực tiếp này đây tiêu thức nguyên vật liệu trực tiếp đây đây là những cái chi phí chung mà trong kỳ mình hạch toán vào một năm tư bao gồm là sản xuất chung và nhân công đấy mà chưa phân bổ cho ừ. thành phẩm nào ấy, thì bây giờ mình phân bổ nhưng mà phân bổ theo tiêu thức nguyên vật liệu trực tiếp tức là sao Tức là khi mà mình xuất kho vật tư ấy, tính kho là mình đã tính ra được giá xuất kho của từng vật tư cho từng thành phẩm rồi đúng không? Rồi. Thì lúc đó chị tập hợp được là từng thành phẩm sẽ có được bao nhiêu nguyên vật liệu rồi đúng không? Rồi. Từ đó lấy cái tổng nguyên vật liệu của từng thành phẩm mà chia cho tổng nguyên vật liệu của các thành phẩm nhân rồi. với 100 thì nó sẽ ra được tỷ lệ phần trăm của từng thành phẩm. Rồi. Từng tỷ lệ phần trăm đó mà nhân với lại từng cái chi phí này này thì nó sẽ ra được số tiền của từng thành phẩm số tiền được. chi phí chung của từng thành phẩm mình chỉ cần hiểu thôi nhưng mà phần mềm thì nó phân bổ rồi phân bổ nó sẽ ra được cái này này bây giờ em xuất ra Excel xem nhé chi phí trực tiếp chính là tổng cái nguyên vật liệu trực tiếp trong ừ. quá trình mà mình xuất kho nguyên vật liệu ra để sản xuất ra những cái thành phẩm này rồi rồi chị sẽ chia ra lấy tổng chi phí nguyên vật liệu của từng thành phẩm này chị chia rồi. cho tổng nguyên vật liệu của các thành phẩm tổng nguyên vật liệu các thành phẩm là 20 tỷ đấy đúng rồi ừ. chị nhân với 100 trăm nhân trăm rồi thì nó ra cái tỷ lệ phần trăm rồi cái này Đó chị khóa nó vào ở rồi. cái chỗ tổng này này chị khóa nó vào thì chị kéo nó xuống được thấy không F23 ừ. mà rồi rồi đây 0,0007 nó chỉ nhìn cái dòng này thấy nên ra nó này ừ, không ừ, phải không không không bảy không này không? phân bổ chi phí là nó ra luôn đúng không theo đúng rồi năm triệu tám ba triệu ủa đây chị thấy những cái này này nó sẽ giống với lại những cái bên này mà chị em mình vừa tính ra được cái này mở ra nhiều cửa sổ ấy sao ấy ừ, nhưng mà còn không biết xóa ngồi lắm không ngồi xóa mãi chạy hết đây đây chị check ở đây thấy không nó chính là rồi. những cái đấy đấy chị em mình vừa tính đấy rồi. nó ra đấy ừ. ừ. tổng cái này lại có phải là một trăm phần trăm không đấy khi nó tính được như thế này nhá thì nó lấy cái số tỷ lệ đấy rồi nó nhân với lại cái này này rồi à, nó sẽ ra cái số tiền. tiền của từng thành phẩm này này và tổng rồi. cái số tiền chi phí này này cộng lại này nó bằng đúng cái số tiền này này rồi đấy hiểu ý em không rồi hiểu à, tại sao nó lại ra được như thế và các cái cột này tỷ lệ của nó ừ. đều giống nhau nha à? rồi chứ không phải nó khác nhau đâu bởi vì nó theo tiêu thức nguyên vật liệu trực tiếp vì nó lấy phần ừ. trăm của nguyên vật liệu để nó tính mà trực tiếp ừ. tiếp theo này ở đây mình không làm dở dang nên là không có dở dang ở đây đâu nhé ừ, ừ. bởi vì mình đang làm trong kỳ nên không cần để dở dang làm gì cả với để dở dang chỉ trong trường hợp là kho của chị nó tồn nhiều ấy chị muốn ừ. sản xuất ấy mới nên để dở ừ. thôi chứ còn mình không nên để dở dang rồi rồi dở dang không có thì bây giờ mình thực hiện tính giá thành rồi rồi ok mình nhấn cắt nó tự cầm nhật này chị ơi đây này rồi. đấy đã hoàn thành tính giá xuất kho này rồi nó tự cầm nhật giá nhập kho nó cập nhật lên mình lại không phải tính nữa rồi thế thì bây giờ lại vào lại bảng cân đối tài khoản để chị xem Xem là 154 ấy. Bây giờ nó ừ. có hết không nhá? Chị thấy không? Ừ. Bây giờ ừ. nó còn có 2 triệu 9 thôi đây này. Rồi. Đấy, cái thứ hai thành phẩm thành phẩm cũng vẫn còn tồn nhiều 3 tỷ ừ. 336 à 3 tỷ 3 nếu mà thành phẩm còn tồn ấy bắt buộc phải vào, vào kho không ừ. nó là liên quan thành phẩm chứ chị ừ, ừ. cái này nó không có tồn đâu chị không cho nó tồn đâu chắc là không chị không tồn. cho nó tồn nhưng mà nó để tồn chị phải kiểm tra xem có phải hay không ừ. thì chị phải vào tổng hợp tồn kho này này ừ. chọn kho thành phẩm ấy đây này rồi cuối kỳ tồn là 12, 12 triệu 12 triệu mà trong ừ. khi đó trên dư nợ này của nó hơn 3 tỷ đang là 3 tỷ 3 đấy thế thì nó đang là sai cái gì cái 454 này, này nó còn ít thì không sao đâu này để mình xử lý ừ. sau cũng được không vấn đề gì rồi không cái này nó cũng có lý do đấy phải nó có, có tồn ít đó nhưng mà không tồn nó không nhưng mà sao được. nó lại không tồn nếu mà nó tồn ấy thì dư nợ của 155 này này nó phải bằng với giá trị tồn kho trên bảng tồn ừ. thành phẩm hay là nó có cái kho nào nữa mà nó cũng hạch toán 155 nhưng nhưng mà mình lại không tích chọn ừ. ở đây thì bạn thấy một năm hai à đây đây đây kho thành phẩm này này ừ. nhưng không biết là... làm về một kho thôi làm nóng kho thế tí không biết đâu một lần đâu ba ba ba sáu này thì bằng đúng với lại dư nợ của một năm năm rồi đây ừ. nhưng mà sao phải tách ra hai kho làm gì đối chiếu khó thế cái đứa này chắc là chưa gộp kho lại chắc là chưa gộp mai bảo gộp kho đi về thống nhất một cái thôi cho nó dễ để ma chị bảo nó rồi với lại mã nào mà bị sai chị bảo với nó để nó sửa lại cái còn đâu cách nhìn tổng quát của chị thì nó là như thế thôi rồi đấy cái bước tính giá thành là nó chỉ có thế thôi rồi còn cách một năm tư kia nó đang bị, ờ, bị dư nợ 2 triệu ấy thì ờ, ừ. khả năng Để là cho tiền xăng dầu một là đang chọn sai sai khoản ừ. mục chi phí nó dẫn đến sai hai là mình hạch toán tài khoản bị sai thì nếu mà không muốn tìm ấy thì chị xử lý nhanh bằng cách là chị sẽ vào chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán là nợ cho tài khoản 632 có tài khoản 154 số tiền là 2 triệu này thì là 154 nó sẽ hết là được rồi ừ. bởi vì chị biết được là 154 này nó không có dở dang vì trong quá trình mình tính giá thành là nó không có dở dang mà thì mà mình biết đúng không ừ, ừ. còn uh, buổi sau thì em sẽ hướng dẫn cho chị về ờ, kết chuyển lãi lỗ và ừ. cách nhìn bảng cân đối tài khoản cái tỷ lệ như thế nào thì nó hợp lý đối với báo cáo của chị cái, cái chi phí tài chính là làm như nào để để giảm bớt đi được nhỉ thì tự gạt nó ra thôi nhưng mà sợ nó có trên cái bảng báo có làm sao mình gạt à không nó có trên bảng báo có thì là đúng rồi nhưng mà chị ừ. đừng hạch toán vào 635 nữa chị ừ. hạch toán vào 811 cái 811 chị nên tách ra là 811 ừ. là chi phí khác hợp lý và 8112 là chi phí khác không hợp lý 8111 là hợp lý đúng rồi 8112 là không hợp lý đúng không đúng rồi cái nào không hợp lý thì mình cho nó vào mục 8112 đấy để sau này mình làm kết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ấy thì mình làm ừ. nó vào chỉ tiêu B4